bên cạnh biên triệt lòng mình lắng động đi tìm riêng cho mình một trăm lặng thần bình yên tôi gửi lại chút nơi đây bin mặn gió xanh sao gió ơi chẳng có lẽ gió làm bin mặn gió thở nhanh vì biến hòa theo tôi chưa về mà gió cứ mè nheo vờn trong mắt bên nụ cười rạng rỡ gió quyên luyến gơ tung làn tàu sinh trở lại ôm gió vào lòng anh đùa với biển xanh biển xanh biếc màu xanh màu ngò binh gió đùa về biển mặn lại càng xa bên cạnh biên trượt lòng mình lắng động đi tìm riêng cho mình một trăm lặng thần bình yên tôi có chắc có lẽ do làm biên mạn do thờ nhanh vì biến hòa theo tôi chưa về mà gió cứ mè nheo vương trong mắt bên nụ cười sang sớm gió quyên luyến gơ tung làn to lại mang theo đường tiếc nữa biển ơi xin trở lại ôm gió vào lòng anh đùa với biển say biển xanh biên màu xanh màu ngò minh gió đùa về biên bạn lại càng say biển xanh biếc màu xanh màu ngò biếc gió đua về biên mặn lại càng xa ơn tiếng hát của ca sĩ Tấn Hưng